nay thành hư vô ngày mà em tìm đến trái tim anh hết buồn hết không nay bỗng nhìn gió bay rẽ lối thay anh tổn thương trái tim nát tan khói giấc mơ hôm ấy nay thành hư vô ngày mà em tìm đến trái tim anh hết buồn hết không nay bỗng nhìn rõ bay rẽ lối thay. anh tổn thương trái tim nát tan cõi mộng tình vẫn tan người có hay sao yêu mình